năm sự kiện mới gây chấn động, không thể tin nếu không được quay lại. Cảnh hồ chứa xả lũ như phim kinh dị, người đàn ông đang bắt cá bị lũ nuốt chừng trong 6 giây. Chớp sáng bí ẩn xuất hiện vừa qua trên bầu trời Kiev gây xôn xao, vệ tinh rơi hay người ngoài hành tinh. Ông lão vô tình bắt được con bà bà với bốn mũi tên cắm trên lưng, các chuyên gia hoàng hốt, nó có giá hơn 6.000 tỷ đồng. Người đàn ông Ấn Độ chết vì virus hai năm trước, bất ngờ trở về nhà khiến mọi người kinh ngạc. Nhưng nếu anh còn sống thì không rõ là gia đình anh đã hòa táng hài cốt của ai. Tất cả sẽ được hé lộ trong video ngày hôm nay. Minh Đức xin chào mừng quý vị đến với Ngẫm Radio. Thế giới xung quanh luôn tồn tại những điều bí ẩn hoặc hiện tượng bất thường, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng may mắn bắt gặp được những khoảnh khắc đó. Dưới đây là những hình ảnh vô cùng quý giá được ghi lại, tiết lộ thêm nhiều điều kỳ lạ. Và trước khi bắt đầu hành trình khám phá, mong quý vị hãy tặng Ngẫm Radio một like để ủng hộ video nhé chớp sáng bí ẩn trên bầu trời Kiev, vệ tinh rơi hay người ngoài hành tinh. Vào đêm ngày 19 tháng 4 vừa qua, còi báo động vang lên ở nhiều khu vực của Ukraine sau khi những vệt sáng bí ẩn kèm tiếng nổ xuất hiện trên bầu trời Kiev. Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một quầng sáng lớn bay qua bầu trời thủ đô Kiev, tạo ra những mảnh vụn phía sau. Chính quyền Kiev thông báo một mục tiêu được phát hiện trên bầu trời, lực lượng phòng không trong tình trạng báo động, người dân hãy ở nguyên trong hầm trú ẩn, lặng lẽ theo dõi thông tin, không quay phim hay đăng tải bất cứ điều gì trên mạng. Serhii Pokor, người đứng đầu chính quyền quân sự Kiev, cũng cho biết trên Telegram, khoảng 22 giờ ngày 19 tháng 4, về sáng có một vật thể trên không bí ẩn được phát hiện ở vùng trời Kiev. Thông tin ban đầu, đây có thể là do vệ tinh NASA rơi xuống trái đất. Không quân Ukraine cũng đánh giá chớp sáng trên bầu trời Kiev liên quan đến vệ tinh hoặc sao băng rơi xuống trái đất và không phải đòn tấn công của Nga. Vài hôm trước đó, NASA đã thông báo rằng vệ tinh ASISSI là vệ tinh theo dõi bão mặt trời, nặng khoảng 300 kg, có thể rơi xuống khí quyển trong ngày 19 tháng 4. Tuy nhiên, phát ngôn viên cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA phủ nhận đánh giá của giới chức Ukraine. ASISSI vẫn trên quỹ đạo và chưa hồi quyền. NASA và Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn đang theo dõi nó không có vệ tinh nào của Mỹ rơi xuống trái đất vào đêm ngày 19 tháng 4. Sự việc diễn ra cùng ngày, quân đội Nga triển khai máy bay không người lái UAV tự sát tấn công thành phố cảng Odessa ở miền nam Ukraine. Vậy rốt cuộc đây là vệ tinh rơi hay là người ngoài hành tinh? Sự việc vẫn đang được điều tra thêm. Thành hồ chứa xả lũ như phim kinh dị, người đàn ông bị lũ nuốt chừng trong 6 giây. Vào tháng 7 năm 2020, Mưa lớn kéo dài nhiều ngày ở thành phố Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, khiến mực nước ở nhiều con sông dâng lên. Vào ngày 8 tháng 7, một người đàn ông ở huyện Vũ Lăng Nguyên đã mạo hiểm thả lưới câu cá, nhưng do sơ suất đã bị rơi xuống dòng sông chảy xiết. Chỉ trong 6 giây, ông bị lũ nuốt chừng và cuốn trôi. Người dân trên bờ đã ghi lại cảnh đáng sợ này. Ngoài ra, đoạn video này cũng cho thấy từ ngày 29 tháng 6, sau khi đập Tam Hiệp bắt đầu xả lũ, các thành phố thuộc Hạ Lưu ở tỉnh Hồ Bắc đã bị lũ lụt nghiêm trọng. Đến ngày 7 tháng 7 năm 2020, vực nước sông Dương Tử đã tăng thêm 3 mét cùng với tác động của mưa lớn liên tục. Vào ngày 8 tháng 7 năm 2020, vực nước ở Hồ Bà Dương và các nhánh của nó đã tăng mạnh, gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Mực nước của đê Trung Châu đạt 23,39m, vượt quá mực nước cảnh báo 3,89m khiến đê vỡ, 15 thôn hành chính bị ngập, nước ngập tới mái nhà. Ngoài ra, Hồ chứa nước Tân An Giang xả lũ như phim kinh dị. Nó là hồ chứa lớn nhất ở phía đông Trung Quốc. Vào lúc 10 giờ ngày 7 tháng 7 năm 2020, hồ chứa đã mở ba cửa xả lũ và vào lúc 9 giờ ngày hôm sau, nó được tăng lên thành mở hết 9 cửa xả lũ. Lần đầu tiên sau 61 năm, tất cả 9 cửa được mở xả lũ với tổng lượng nước xả là 1.298 tỷ mét khối. Có thể thấy rằng trận lũ dâng cao cuồn cuộn một cây cầu dây cáp ở Hạ Lưu bị lũ tấn công. Nhiều cư dân mạng đã hét lên rằng đây giống như một bộ phim khoa học viễn tưởng kinh dị. Người đàn ông Ấn Độ chết vì virus hai năm trước bất ngờ trở về nhà khiến mọi người kinh hãi. Một người đàn ông ở Madhya Pradesh, Ấn Độ được các bác sĩ tuyên bố là đã chết cách đây 2 năm do nhiễm Covid-19. Gia đình cũng đã tổ chức tang lễ cho anh. Tuy nhiên, gần đây anh ta bất ngờ sống lại và trở về nhà khiến người thân trong gia đình vô cùng kinh ngạc. Theo The Times of India đưa tin, người đàn ông này tên là Kamlesh Patader, 40 tuổi, đến từ ngôi làng Karokkala. Vào tháng 2 năm 2021, anh được chẩn đoán mắc Covid-19 trong đợt bùng phát thứ hai của đại dịch ở Ấn Độ. Anh ta được đưa đến một bệnh viện ở bang khác vì bệnh viện gần nhà anh đã quá tải. Sau đó, các bác sĩ tuyên bố anh đã chết. Gia đình chỉ nhìn thấy thi thể của anh được bọc trong tấm nhựa PPE. Họ được cho biết đó là Patader, nhưng do quy định phòng chống dịch bệnh lúc bấy giờ nên họ không thể xác nhận tận mắt. Gia đình đã chấp nhận tuyên bố của bệnh viện và hỏa táng anh tại địa phương. Họ đau buồn tổ chức tang lễ cho anh và xin giấy chứng từ. Tuy nhiên, Pater bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà vào dạng sáng thứ Bảy ngày 15 tháng 4 vừa qua, khiến gia đình vô cùng ngạc nhiên và vui mừng. Cha anh nói với The Times of India, Tôi hét lên vì sốc, mọi người chạy đến và chúng tôi thẫn thờ nhìn con trai anh Paterder và vợ thì xúc động đến mức không nói nên lời. Về việc Paterder đã ở đâu trong hai năm qua, anh tiết lộ rằng mình đã bị một nhóm tội phạm bắt cóc làm con tin sau khi khỏi bệnh. Họ liên tục tiêm thuốc cho anh và khiến anh hôn mê trong một thời gian dài. Ngày 14 tháng 4 vừa qua, anh đã lèn vào một chiếc xe buýt rồi tìm cách trở về nhà đoàn tụ với gia đình. Cảnh sát cho biết họ sẽ điều tra điều này. Còn một vấn đề nữa, nếu anh Paterder còn sống thì không rõ là gia đình anh đã hòa táng hài cốt của ai. Đưa con ba bà và bốn mũi tên trên lưng đi thẩm định, ngã ngừa, biệt giá 6.000 tỷ. Năm 2003, bên bờ sông An Dương ở thành phố Lạc Dương thuộc tỉnh Hà Nam, ngày nào người dân cũng thấy một ông lão đi câu cá. Câu cá với ông là niềm vui sau khi về hưu. Một ngày nọ, ông lão vác cân câu ra ven sông nhưng không bắt được con cá nào. Khi chuẩn bị về, ông thấy dây câu vướng phải vật gì đó rất nặng. Thứ mà ông bắt được là con ba bà rất lạ bằng kim loại. Kỳ lạ hơn là trên mai con vật cắm bốn mũi tên ngắn. Ông quyết định mang vật phẩm này về nhà. Mọi người trong gia đình khuyên ông nên đưa con bà bà đến Cục Di sản Văn hóa để các chuyên gia thẩm định. Sau khi kiểm định kỹ càng, các nhà khảo cổ xác định con bà bà là món đồ bằng đồng cổ. Tuổi đời của nó ít nhất là 3.000 năm tuổi. Vì các chữ khác trên mài là chữ thời nhà thương Kỳ thực, đây là con dài, là loại bò sát thuộc chi rùa mai mềm, có vẻ ngoài giống với ba bà nên thường bị nhầm lẫn. Con dài có thân to, nặng cả tạ, có khi đến nửa tấn. Hiện nay, loài dài dần bị tuyệt chủng nên ít người biết đến sự tồn tại của chúng. Sau khi khôi phục 32 chữ khắc trên lưng con dài, các chuyên gia đã tìm ra nguồn gốc thực sự của bức tượng bằng đồng này. Hóa ra, năm xưa, trụ vương rất thích săn bắn và thường tới khu vực gần sông An Dương đi săn con dài. Vì con dài có kích thước khổng lồ và thường sống gần nguồn nước nên chúng không dễ săn bắt. Một hôm, trụ vương nhìn thấy một con dài đang bơi trên sông An Dương. Ông liền dương cung bắn. Sau bốn mũi tên, trụ vương mới bắt được nó. Trở về cung, ông tìm nghệ nhân để làm bức tượng bằng đồng hình con dài. Yêu cầu khắc chữ kể về câu chuyện đi săn hôm đó lên mai con dài. Các chuyên gia không giải thích được lý do bức tượng này lại nằm dưới sông An Dương chỉ biết nó hơn 3.000 năm chứng kiến lịch sử của vùng đất này. Họ kinh ngạc nói rằng ông lão bắt được 1,8 tỷ nhân dân tệ, hơn 6 tỷ đồng chỉ bằng chiếc cân cầu. Bức tượng hình con dài đang được trưng bày ở Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc. Từ người ăn cát đến thuật giả kìm của sinh vật, sự vĩ đại của tạo hóa. Năm nay đã 84 tuổi, nhưng cô bà Kusmawati Devi ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ vẫn khỏe mạnh nhờ liên tục ăn gần 2kg cát mỗi ngày trong 69 năm qua. Nếu không có cát để ăn, cụ có thể phải gặm tường nhà của mình để giải tỏa cơn nghiền cát. Cũng tương tự, cụ ông hơn 80 tuổi, Ravik Baucho, đến từ làng Radhatha, Ấn Độ, đã ăn 500 gram cát mỗi ngày và sống khỏe mạnh hơn 40 năm qua. Ở Việt Nam, có một ngôi làng ở thị trấn Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, được gọi với cái tên kỳ lạ là làng ăn đất. Theo các bậc cao niên trong làng, Tục ăn đất đã diễn ra qua nhiều đời, loại đất có thể ăn được chỉ tìm thấy ở vùng lập thạch. Các bác sĩ cho rằng việc ăn cát và các loại đồ không phải thực phẩm sẽ gây ra tắc nghẽn ruột, đi ngoài ra máu, trướng bụng, vân vân. Tuy vậy, cụ bà có sở thích ăn cát vẫn khỏe mạnh và làm việc trong một trang trại. Cụ nói, các cháu của tôi khăng khăng rằng tôi cần được trợ giúp y tế để thoát khỏi chứng nghiện này, nhưng tôi thấy không cần thiết. Tôi khỏe mạnh và cân bằng dinh dưỡng là nhờ cát hay đúng hơn, cát là bí quyết giúp tôi khỏe mạnh. Đối với làng ăn đất tại Vĩnh Phúc, thì rất nhiều phụ nữ mang thai ở làng thường xuyên sử dụng đất ngói để bồi bổ sức khỏe vì loại đất rất mát lại giàu canxi, theo một lời của một vị cao niên trong làng. Những điều này đúng là nằm ngoài sức tưởng tượng cũng như là vượt trên hiểu biết của giới khoa học. Hãy đến với những điều đơn giản nhưng bí ẩn hơn nữa. Trong một nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát hiện rằng nếu lượng kali đưa vào chiếm ít hơn 0,1% khẩu phần ăn của gà mái sẽ dẫn đến giảm độ dày vỏ trứng, giảm sản lượng, trọng lượng trứng và tăng nguy cơ tử vong của gà. Chúng ta biết rằng canxi carbonate chiếm 97% trọng lượng của trứng gà, cho thấy cơ thể của gà mái có cơ chế biến kali thành canxi. Thực vật cũng có thể phô diễn kỹ thuật giả kim như vậy. Các nhà khoa học quan sát thấy rằng cây mầm được trồng trong nước tinh khiết tạo ra thành phần chất kali, phốt phò, magie canxi và lưu huỳnh nhiều hơn so với bản thân nó có sẵn. Thật đáng kinh ngạc khi các nhà khoa học thế kỷ 21 vẫn chưa thể tái cấu trúc các nguyên tố, thì vì sao gà mái lại có được khả năng kỳ diệu để tổng hợp canxi từ kali? Vì sao thực vật lại có thể biến nước, ánh sáng mặt trời thành kali, phốt pho, magie, canxi hay các khoáng chất khác? Điều này cũng tương tự như việc làm sao để cát có thể được chuyển hóa thành thực phẩm hoặc năng lượng hữu ích khi những cụ già này đã ăn cát mỗi ngày trong hàng chục năm mà không gặp vấn đề gì. Tạo hóa thật vĩ đại, vậy tạo hóa là ai mà vĩ đại và kỳ diệu đến vậy? Nhà bác học Isaac Newton đã từng tuyên bố, từ sự sắp xếp tuyệt vời của các hệ thiên văn, chúng ta không thể không thừa nhận rằng đây phải là công trình của các đấng tiên tiến và toàn năng, được bắt nguồn từ các vị thần vĩnh cửu. Ngài có đầy đủ mọi vật, toàn trí và toàn năng trên thế giới vô biên, trật tự này. Ngoài tạo ra mọi vật, điều hành mọi vật và ban sự sống, hơi thở và mọi vật. Đối với loài người theo ý muốn của Ngài, cuộc sống, hành động và sự sống còn của chúng ta đều quan tâm đến Ngài. Tất cả mọi vật trong vũ trụ đều phải được cai trị bởi một Đức Chúa Trời toàn năng. Ở cuối kính viễn vọng, tôi đã nhìn thấy dấu vết của Đức Chúa Trời. Trường hợp vừa rồi cũng đã khép lại hành trình khám phá của Ngẫm Radio. Quý vị ấn tượng với trường hợp nào nhất? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi và lan tỏa video này đến mọi người. Còn bây giờ, mình Đức xin chào và hẹn gặp lại!